cụ ó thân xài cho ó nó mất bằng sự nè ờ, gửi em mất bằng thế căng chấp lò đó <laughs> thế thì ờ, lò bò cứ thế này rồi hết xả tốt hơn nên là tao ờ, hết xả đây đấy chỉ là thay chụp bỏ này ha xả cho là cỡ tí cho là tao tụi nó thế ờ bên trong cái dulu 上好多没站的哦，咋没站站的？没站站给了？ thì tao tái tiếp đi chỉ chỉ cho chỉ chỉ cho có ta đây chỉ cho đó ừ <laughs> thó số tiền đó là có từng xài đến everything.